máy báo cho biết là về live anh em nhá mở đây hàng chuẩn xác 100 trăm luôn tiếp tục đánh em tiếng nữa này thế đây có cá anh em nhá mở đây đấy thì cái máy này đánh có thể đánh cả tài xỉu luôn bây giờ tôi sẽ đánh tài xỉu cho anh em xem thì tí nữa để cái này ở đây tí nữa tôi sẽ đập luôn mà thôi đập luôn đi bây giờ bỏ này ra đập luôn xé hột luôn đấy đây là về bầu cua máy phân âm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 đĩa này đây anh em đĩa bình thường nha anh em nhá đĩa là làm châm hút bình thường không có vấn đề gì cả đấy là cái phần ờ, bầu cua thế tôi sẽ dọn anh đi tôi sẽ đánh anh em tài xỉu luôn đây tôi đánh phân âm anh em tài xỉu luôn nha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 chơi bầu mồm một cua thì bên cạnh cái bầu cua thì anh em đánh bài nữa bài thì cái ờ, dùng cái ví này rất hiệu quả này anh em chơi thì, anh em thường thiếu một lá bài vào này rất hiệu quả trong tất cả các môn bài luôn đấy rất đổi bài rất nhanh nhá cái con bài xấu thì mình cho vào đây con bài đẹp mình lôi ra nó rất là hiệu quả trong tất cả môn bài thì bên cạnh cái ví thì mình còn bán thêm cái kính áp tròng nhìn xuyên lá bài nhập khẩu mỹ luôn này anh em đeo cái kính này vào anh em nhìn đi bà như bình ngỏ luôn đấy, những bài em lưu ý là bài bên nhà mình cung cấp luôn nhá chứ không phải bài quán không nhìn thấy đâu đấy đây kính nha đây lọ lọ đựng kính này thì bên nhà mình cung cấp tất cả dụng cụ liên quan tổng biến bầu cua tài xỉu sóc đĩa hay game điện thoại máy đánh bài ví đổi á đồ bài đấy, thì anh em có nhu cầu mua hàng ăn trực tiếp xuống tận của mình mình có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hà nội anh em khu phía bắc thì qua đó và anh em khu phía nam thì qua bến xe miền đông sài gòn cảm ơn anh em xem video mày giải tay mày đi tao mày nhìn thấy mày chơi chơi giống bẹp bố ăn nãy giờ rồi hai tay có đâu cầm tiền nè gì đây điện thoại chứ gì gọi gì đây điện thoại nghe gọi bình thường thôi chứ điện thoại gì bữa tao điện thoại người tao bữa giờ mà điện thoại bình thường không bữa ờ. rồi sao nó gung kìa gung bữa gì đâu mày đâu mày xin chào tất cả các bạn chào mừng quay trở lại với ve chai vlog thì ngày hôm nay à, tiếp tục quýnh à, bầu cua đẹp nha các bạn thì hôm nay nó sẽ trả tôi à, 10, 10 triệu của video trước thì video trước nó quýnh à, không đủ tiền trả thiếu tôi 10 triệu hôm nay nó à, rủ tôi chơi tiếp để gỡ <coughs> thì à, đó nó là dạng như nó là đại gia mà nó cũng ở không cũng quýnh bài rồi à, ăn chơi rồi chơi gái rồi đó nó tiện nhiều lắm các bạn ơi cho nên à, tôi phải canh bầu nó mới được à, năm thở mười thì à, mới có một khi mà Ờ, nhân dịp này tôi uh, bào nó được nhiều hay nhiều để kiếm tiền xài chơi ok xin mời các bạn cùng uh, theo tôi uh, đi biệt nó nha à, tao trả mày 10 triệu bữa này nha rồi hơi đập chịu cô à hai triệu tôm rồi vui nha vui đi Ui. một tôm hai triệu thôi yêu một triệu bầu 500 cá 2 triệu nay Đây Đồ à. Ây da Thường thế Chữ này màu da Triệu con bầu Triệu con cua 3 triệu gà Rồi Một gà có gà nè Có lại luôn có hai chung nai ba ba triệu gà nè ok triệu gà triệu con bọc 5 triệu cá ừ. ghê thế đục hai đen người ta ừ. video má nhanh nhanh đi anh em ơi công an vô giờ đó à, triệu bầu bầu hoài ra à. bầu tầm này lên giá hết ba triệu bầu triệu bầu khác nước luôn người vậy một bầu bỏ bầu luôn như tiền đây <coughs> triệu ba triệu ờ chung mình nhỏ trước đi mày chịu lấy vô mày nhiêu mày nhiêu trong đây đặt 500 à. 500 nè năm chạp ở một triệu con cua triệu gà à, bốn gà wow. rồi một gà năm triệu nhiều. Dạ. Chung mấy trước đi. Rồi. Triệu con bầu. 100. 1 triệu con nai. Tôi dừng bay rồi. 6 triệu quá. tôm. Ui chủ em ăn hải sản kinh thế đụng hai con cua luôn má đen thiệt chứ lì à. má tính đập cua rồi má lưỡng lự hè nó hey. rồi triệu cua 5 triệu cá wow ăn hải sản kinh thế à, hai bầu luôn đen hai bầu luôn. có hai luôn tiền thế nha còn triệu gà triệu 5 triệu cá cá nữa hả hai con cá ủ mới chết cá đặt cá lụm liền hay không à. hai hai con cá là 10 triệu còn cá nữa bay đặt cái bay nhồi nhồi cá vô đấy thì nghe chú em luôn một triệu con cá một hai ba bốn năm triệu cá tiếp đó nói là làm ăn con cá thấy chưa nói có cá, là có cá mà nói có cá là có cá mà nói còn một con mà không tin rồi ok sản phức thôi món sang à, con 2 3 5 triệu nay lên gần rồi à con nay luôn con bò đi luôn nhưng không được rồi hải sản đi tầm này không ổn đâu à, hải sản ra rồi ha hải sản nãy giờ ra không làm tăng phải cua biết thôi một triệu con cua một triệu con gà 7 triệu bầu hai con bầu hai con bầu 14 dít hai con bầu 14 triệu hơn cái gì cũng hai con cơ, một triệu con bầu ok triệu cô giờ dạ, sát giác luôn 6 triệu gà 500 nay 500 cá lên gừng lên gú một gà không? đấy 6 triệu Mua bầu có hết dạ, sách khoát luôn ờ, phải dài thôi thôi chị con bò tiếp chị sát dán con bò triệu 3 triệu cá ui lại là con cá đấy hai con bầu ngay không có cá luôn quá cứ bầu hoài ta nói bầu nãy giờ ra giữ luôn hai con hai con không bầu không bầu nãy giờ hai con hai con không bầu bầu ngon lắm thôi cứ tiếp tục chơi sách dán con bầu về chịu con cua 5 triệu tôm Đù, quen em chơi dữ à, ăn toàn hải sản không? Có cua Thấy có cua Như ơi Thôi, một triệu cua 6 triệu tôm một triệu cá đây ta này mới mua ừ. cá tôm ở đặt tôm nữa ta một tôm cua tôm cua tôm theo tôm chứ một cá 5 triệu Rồi 6 triệu nha, 6 triệu tôm lận triệu Bài bài này chứ Bài bài 2 triệu cá bảy triệu không hai con bầu bầu nãy giờ hai con không luôn đúng không 14 bốn luôn kìa bầu nãy giờ hai con hai con không luôn mày tầm này chắc mày bầu bị ăn hết đi cái tầm Guys, let's see triệu con bò 6 triệu nay có cô một con nay còn 6 triệu này bội thu thế chú em ừ, bình thường đâu vậy là thu nãy giờ ừ. thôi triệu tôm triệu con bầu nói là bội thu lắm đấy 10 triệu cá Đu Đèn chú em chị lớn thế Không có cá luôn ừ, Có này Có cá luôn Đấy Chết hết rồi Sống có nào đâu Một triệu con Tôm có khả năng cao đấy 10 nay chú em mày hết ăn hải sản nha, một nay tao tao đến quýnh bầu luôn đó thiệt mà bầu có hết luôn 10 nay nha rồi 10 triệu bầu một bầu đây để nó tay mày rồi mày tay mày Mày để tay mày đi, mày nhìn thấy mày chơi chơi giống bẹp bố ăn nãy giờ rồi Hai tay có đâu cầm tiền nè Gì đây? Điện thoại chứ gì Điện thoại gì đây? Điện thoại nghe gọi bình thường thôi chứ điện thoại gì bữa tao điện thoại người tao bữa giờ mà Bình thường, bình thường không? Bữa à. lắm rồi Sao nó rung kìa gồm cái gì vậy bếp đâu bếp thật quá các bạn ơi à, hôm nay bị bị toan rồi à, nó hôm nay nó canh tôi các bạn cũng cái ờ, video trước ờ, ăn nó quá hôm nay nó, nó tới nó canh nó chụp được nó bị lộ rồi nó hơn chạy được thôi ăn nguyên cục đá vô đầu nó quậy quá bây giờ đang trốn để chút nữa ờ, kiếm đường về nhà coi nó quá mệt luôn ok video ờ, xin ờ, kết thúc tại đây nha các bạn thì à, nếu mà những video sau mà thấy tôi còn làm á, thì tôi còn sống nha còn không thì nó, nó kiếm tới tôi à, nó cho tôi nhập viện luôn